Cúng 23 tháng Chạp và cúng giao thừa như thế nào cho đúng? Lễ cúng ông táo 23 tháng Chạp và giao thừa là hai trong số các nghi thức cuối năm được các gia đình rất coi trọng. Cùng làm sao khám phá những phong tục ngày Tết Việt Nam độc đáo và cách cúng ông táo nhé! Lễ cúng ông táo 23 tháng Chạp và lễ giao thừa là hai trong số các nghi thức cuối năm được các gia đình Việt rất coi trọng. Nếu nghi lễ cúng ông Táo, ba vị thần cai quản việc bếp núc để tổng kết mọi việc lớn nhỏ trong năm của mỗi gia đình, thì nghi lễ cúng giao thừa đặc biệt quan trọng, bởi đây là thời khắc để quan hành khiển năm cũ, bàn giao công việc cho quan hành khiển năm mới với mong muốn khởi sự mọi năm đều tốt đẹp. Cúng ông Táo phải cúng trong bếp, Ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Táo về châu trời được xem như là ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Sau khi lễ tiễn ông Táo đi, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh câu đối, cắm hoa ở những nơi trang trọng. Vì thế các gia đình coi đây là một ngày chư thần trầu thiên. Các chư thần về trời, tô với Ngọc Hoàng một năm làm việc thiện, ác, tốt xấu của gia đình mình để Ngọc Hoàng đề ra một chương trình làm việc trong năm mới. Theo tục cổ truyền thì táo quân gồm hai ông và một bà, tượng trưng cho ba cỗ đầu dây hay là chiếc kiềng ba chân ở nhà bếp. Lễ Phật cúng ông táo gồm có hai mũ cánh chuồn dành cho các ông táo, một mũ không có cánh chuồn để dành cho táo bà. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, giám đốc Trung tâm Lý học Đông Phương, lễ cúng vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình thường cúng trên bàn thờ gia tiên với cách gọi nôm na là cúng ông công, ông táo. Tuy nhiên đây là hai vị thần khác nhau, ông công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, Ông Táo là ba vị đầu rau, hai nam một nữ, trông coi việc bếp núc trong gia đình. Là lễ tiễn chung ông Công ông Táo về châu trời, người dân thường gộp chung cúng trên bàn thờ là chưa đúng. Trong ngày này ông Táo phải được cúng dưới bếp, còn ông Công được cúng trên bàn thờ chính trên nhà cùng với gia tiên mới đúng. Về phương tiện để ông công ông táo chiều trời, ở miền Bắc thường là cúng cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý là cá hoa long, cá sẽ biến thành rồng đưa ông táo về trời. Ở miền Trung người ta cúng một con ngựa bằng giấy hay là với yên cương đầy đủ, còn ở miền Nam thì đơn giản hơn, chỉ cúng mũ áo và đôi hia bằng giấy là đủ. Ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta có thể làm lễ mặn với sôi gà, chân giò luộc, các món nấu nấm, măng hay là lễ chay với trầu cau hoa quả, giấy vàng, giấy bạc để tiễn tao quân. Theo các vị xuất gia, việc cúng này thành tâm và tùy theo hoàn cảnh gia cảnh. Lễ vật không quá câu nệ, có điều kiện thì làm cơm canh, còn không thì thành tâm hoa quả là được. Không nên đốt nhiều vàng mã, quần áo sắm xanh ngựa, nhà ô tô, vì lãng phí mà cũng không thể hiện được cái tâm hướng thiện của mình. Cúng gia thừa trọng tâm hơn trọng lễ. Phong tục của người Việt ta tin rằng mỗi năm có một vị quan hành khiển cai quản trong nhân gian, Hết năm thì quan hành khiển năm trước bàn giao công việc cho quan hành khiển của năm mới. Việc cúng giao thừa hay là trừ tịch được coi là cách để tiễn quan cũ và đón vị quan mới với quan niệm là lễ trời, có khởi, thủy, phải tận cùng. Một năm có bắt đầu phải có kết thúc, bắt đầu là lúc giao thừa và kết thúc cũng là lúc giao thừa. Lễ giao thừa được cúng ngoài trời bởi các cụ xưa hình dung trong phút cựu vương hành khiển bàn giao công việc cho tân vương, luôn có quân đi, quân về đầy không trung tấp nập, vội vã, thậm chí có quan quân còn chưa kịp ăn uống gì. Vì việc bàn giao tiếp quản công việc hết sức khẩn trương nên các vị không thể nào có thể vào nhà khề khà mâm bát mà chỉ có thể dùng vài giây hoặc mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà. Theo các vị xuất gia, lễ ngoài sân hay trong nhà đều không quan trọng, cái chính vẫn là lòng thành của mỗi gia đình. Dù trong nhà hay ngoài sân cũng chỉ là để chứng kiến lòng thành của chủ nhà mà thôi. Vì vậy, lễ vật to hay nhỏ không quan trọng, mà cái quan trọng nhất vẫn là sự thành kính. Nhiều người cẩn thận còn lo lắng chuyện cúng gà hay ngựa giấy thì quay ra hay quay vào. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, cái tâm vẫn là trên hết. Đề cập sâu về cái tâm mà dân gian vẫn gọi là lòng thành, ông Tuấn Anh cho biết, mâm cao cỗ đầy hay còn gọi là lễ Phật đơn sơ, tùy thuộc vào gia cảnh. Nếu gia đình khó khăn thì chỉ cần một nén hương, bát cháo thì cũng không thể nói đó là không đủ lễ đủ nghĩa. Mâm cúng thịnh soạn hay đơn sơ cũng là để cho mỗi thành viên trong gia đình cùng tưởng nhớ về tổ tiên, ngôn cuội. Mỗi khi chúng ta cúng xong, các thành viên cùng thụ lộc với ý nghĩa để lớp con cháu cùng hướng về nguồn cội, gần gũi bên người thân bên bữa cơm gia đình, chứ không phải để các cụ về chính giám. Các thiện tâm, tâm tốt với lòng thành kính ở những thời khắc quan trọng như lễ giao thừa chính là năng lượng tốt để được tạo ra cho mỗi người, mỗi gia đình có một tâm thế đón nhận một năm mới với nhiều hanh thông và may mắn.